Khánh ăn cơm chưa con? Dạ rồi Học lớp của cô Trang á Có một cái điều mà chúng ta cần phải à, luôn luôn làm Ngoài cái lớp của cô Trang tụi con về nhà cũng luôn luôn luôn làm cái điều đó nha Là chúng ta nên cười nhiều được không? À, có, có bạn nào có bạn nào còn nhớ bài của cô Trang dặn không? Vì sao chúng ta nên cười nhiều? Mỗi khi tụi con cười não bộ sẽ tiết ra chất gì? Cậu gọi tiếng ra cho chị biết không Bạn bạn nào đang ngồi ngay cái quạt đúng không tụi con Có thể chỉnh cái quạt quay ra phía sau lưng xíu không Cô Trang thấy nó đang bị ù cái tiếng gió Tụi con phải cười nhiều nha Ngoài ra trong lớp học của mình chúng ta cười với nhau nhiều Thì chúng ta về nhà cười với ba nhiều nè Với mẹ nhiều nè Với em, anh chị em nhiều nè bởi vì mỗi lần tụi con cười á là não bộ của tụi con ngay lập tức nó sẽ sản sinh ra một cái chất gọi là endorphin cái chất này nó sẽ giúp cho tụi con nè à, vui vẻ năng lượng nè được không mà khi mà mình cười nhiều á là nó sẽ làm cho mình lúc nào cũng à, thấy hạnh phúc nè rồi hả mình sẽ à, có một cái ngôn ngữ mà người ta nói á, là ai ai cũng có thể hiểu được đó là gì tụi con biết không nụ cười ví dụ như tụi con gặp một người nước ngoài có thể tụi con không có nói được tiếng của người ta nhưng khi tụi con cười người ta vẫn hiểu là tụi con đang trao một cái thông điệp yêu thương đúng không ân thảo cười kìa ân thảo cười dễ thương quá kìa nhật anh nữa kìa nhật anh ơi con nhờ ba chỉnh cái cam à, xuống cho con xíu nha cô trang thấy có một nửa mặt con à cái cam nó lên trần nhà nhiều quá mẹ ơi lấy con con cái vé rồi rồi cảm ơn ba hùng tóc hơi dài luôn nhiều nha không phải sợ nha cô chị chào minh châu chào cảm ơn mẹ. hai chồng cô cô trang chào minh châu nhỏ <laughs> trong khi chờ mấy bạn chúng ta kiếm một cái ờ, một cái phim hoạt hình hay là một cái ờ, quà tặng cuộc sống gì xem nha đợi cô trang một xíu cô trang xem màn hình đã cô trang chào minh châu lớn nha Chào cô Trang Cô Trang ơi, chứ giờ con thấy Thiên Sung ca hoài cái con ngoại cũ cái con ho bị Amidan rồi Con hót á hả? Cô Trang ơi, con đã từng uh, mổ Amidan rồi cô Cô À, cô Trang chào uh, à, Thiên Hà vâng, à, à, Bắp ơi, Bắp ơi Đi một amida nó cô là một nước mà là nó đau rất là đau thôi cha à nuốt nước miếng ủa còn không dám nuốt nước miếng luôn á cô cô cô trang chào thiên an ủa sao con phải đeo khẩu trang vậy thiên an dạ nhà con đang nhà con như thế nào lại cơ trang một xíu xíu Nha, bố có mình lại tập tiếp nhá Nguyên cây dừa luôn Một, hai, ba Một đó Trời ơi rồi. ơi Ba nè Tóc này dài dữ vậy Bốn Bốn sao ai cũng tham gia bệnh à còn ăn luôn mấy bạn có nhìn thấy màn hình của cô chưa chưa rồi dạ thấy dạ. dạ, dạ. oh my god con chẳng thấy ôi bự quá bự quá có bạn nào nghe tiếng không dạ có dạ nghe nè nắm đất của cầm mà nghe Ừ. Bây giờ tắt mic nha Tắt mic để nghe chuyện nha Cả lớp tắt mic Cả lớp tắt mic Cả lớp tắt mic chia tài sản Xin phép để lấy hết nhiều hơn về mình Rồi cả lớp tắt mic để nghe nha Người ta bảo lao động là vinh quang Gia sản là dạ. để lại Anh giật em mảnh đất để em lao động Còn anh, anh xin nhận ngôi nhà Dạ em Em nhận mảnh đất ạ à. Mảnh đất đó mà dùng để trồng trọt Thì còn gì bằng nữa Sau này có khi em lại còn giàu hơn anh ấy chứ Anh từ nhỏ vốn đã không thích trồng trọt Nên thôi anh nhường em vậy Ờ trời ơi Mảnh đất khô cằn ấy Sao mà trồng trọt được Mảnh đất ấy cha mẹ đã cố trồng cây bao năm Nhưng không cây nào sống nổi Vì thế nên mới bỏ khoan bao năm nay Anh nói em phải trồng gì trên đó mới được chứ Thôi nào có sức người sỏi đá cũng thành cơm mà em <laughs> Vậy nha, chúc em may mắn Thôi, anh về đây Trời ơi, mảnh đất khô cằn như thế này Thì trồng gì mới có quả cơ chứ Thôi biết làm sao được Ở hiền gặp lành Mình cứ chăm chỉ làm việc Biết đâu Thưa ông Một xu này thì mua được mấy bao hạt lúa giống Mấy bao hả Cút ngay đi Không ta cho bao cát một bánh bây giờ Một xu mà đòi mua hạt giống Một hạt cũng không bán cho mày được Chứ đừng nói một bao Mau cút đi Mới sáng ra đã gặp suối quẩy rồi Con cần mua gì hả con trai Ta có thể giúp gì cho con không Ờ Cụ ơi Con rất muốn mua cho cụ một cái gì đó Nhưng con chỉ có ngần này tiền Không biết cụ bán gì ạ Từ này tiền con còn chẳng đủ để mua một túi hạt giống bên kia Nếu cụ không chê Thì xin cụ hãy nhận lấy ạ Một xu là đủ con trai Ta bán cho con một hạt giống may mắn Hãy chăm chỉ làm việc Điều tốt lành sẽ đến với con con hãy nhớ rằng Ông trời không bao giờ phụ lòng người chăm chỉ Ta thấy con là người tốt bụng, hiền lành Con hãy cầm hạt giống này Và trồng trọt chăm chỉ nhé Nhất định con sẽ có thu hoạch xứng đáng với công sức của mình Đắt quá cô ơi <laughs> Cảm ơn cụ ạ à. Thật ra con có một mảnh đất dùng để trồng Nhưng đất ấy lại rất cằn cỗi không Sao? có một cây gì có thể sinh sôi được. đang nữa Dù con đã thử trồng rất nhiều loại Nhưng cũng tốn công vô ích ủ ạ Tụi con xem được không? Mảnh đất có khô cằn như thế nào Nhưng nếu con đặt tâm huyết vào nó Và dạ cố gắng chăm sóc à. Ta tin con sẽ thu hoạch được trái ngọt Đây là hạt giống may mắn Nó sẽ giúp con nếu con có đủ sự cố gắng Tập này con coi rồi cô Cảm ơn à. cụ ạ à. Con sẽ làm theo lời cụ dặn Ừ trời ạ Bà cụ vừa ngồi đây đã đi đâu mất rồi Thật là kỳ lạ Cô ơi Mong là hạt giống này sẽ ra hoa kết trái Mẹ Mình sẽ chăm sóc và chờ đợi nó Mẹ yếu hả hạt giống xuống mảnh đất cha dạ. mẹ để lại Và chờ đợi một điều may mắn đến với mình Thế mà à, có thể là đường truyền của mỗi mỗi nhà nhé con nào vươn lên mặt đất hạt giống vẫn ngủ yên trong đất như thể nó chưa từng tồn tại. Mảnh đất cằn cỗi vẫn y nguyên như vậy, mặc cho người em chăm sóc, tưới nước cho hạt mầm thường xuyên, không sót một ngày nào. Bà cụ đã dặn mình rồi mà, phải đặt vào đó tâm huyết và sự hy vọng, cho nên mình sẽ tiếp tục, mình sẽ không bỏ cuộc. Và rồi, bạn mất đá rồi con từ hạt giống à, ok con nếu mà mẹ ổn định rồi con xem đi mầm vươn lên khỏi mặt đất và lớn nhanh như thổi Người em hết sức vui mừng Tiếp tục chăm bón cho cây bầu <laughs> Ôi chao cây bầu gì mà lớn nhanh đến thế Mới chỉ vài ngày thôi Mà hạt giống kia đã biến thành một cây. Các bạn tắt mic giúp con nha phổi này Trời đúng là con phụ làm người đây mà Mình phải tưới nước cho nó sao quả mới được Chắc quả của nó sẽ to lắm đây Kỳ lạ chưa Mới hôm qua chưa thấy gì mà Sao hôm nay cây đã phủ kính bảnh phường này rồi Đúng vậy cái mảnh đất này xưa nay có trồng trọt được gì đâu Trồng gì thì hỏng nấy Thế mà hôm nay lại có cây mọc lên cơ đấy Lạ quá Tưởng chừng cây mọc lên thì sẽ có quả thu hoạch Bôi mà Thế nhưng dù người em chăm sóc đến đâu Cây bầu cứ lớn mãi mà chẳng thấy đậu quả Chẳng mấy chốc mà cây bầu trở nên to lớn Gấp mấy lần những cây bầu bình thường Nhưng chúng đi qua mảnh đất của người em Ai nấy đều cảm thấy kỳ lạ bàn tán xôn xao Cây có lớn mà không có quả Không biết điều lành hay điều dữ đây Sao lại là điều dữ dạ. được nhỉ Từ mảnh đất thương cảm thế này Mày vẫn vươn lên Mày đã rất cố gắng rồi phải không Mặc dù tao rất mong mày đậu quả Nhưng nếu không có thì cũng không sao Chỉ cần mày lớn và xanh tươi như thế này là tốt rồi Điều đó chứng tỏ mảnh đất của cha mẹ tao để lại không hề vô dụng Cô cho nghe thì Trời ơi Kỳ lạ quá Cây bầu đã có quả rồi <laughs> Có quả thật rồi Ôi, Thật kỳ diệu muối để dân tặng nhà vua chứ Cả gia tài của mình chẳng có gì Ngoài mảnh vườn và những quả bầu này cả À quả bầu này tự tay mình chăm sóc Trải qua bao mưa nắng mà lớn lên Tuy quê mùa nhưng là một tấm lòng thơm thảo Mình sẽ dân biếu nhà vua Có gì tặng đấy Đối với mình những quả bầu này là vật quý Chắc hẳn ngài sẽ không chê đâu thưa nhà vua Tôi dân biếu nhà vua quả bầu chúa Chúc nhà vua sống lâu trăm tuổi Quả bầu kỳ vậy Của ngon vật lạ trên đời ta thấy đã nhiều Nhưng quả bầu to như vậy ta chưa từng thấy Ngươi trồng bằng loại hạt giống nào mà to vậy Hay ngươi gặp mây nên trồng được một quả bầu to như thế Bạn muốn một mái tóc ống ư Chỉ dầu gội thôi không đủ Bạn cần kiếp xả Betin và Phúc Diệu Kỳ xong mỗi lần gội Chúng provitamin và serum dưỡng nhẹ cung cấp provitamin cho từng sợi tóc, giúp tóc ảo mượt như được trị liệu bằng keratin. Pectin keratin thẳng mượt mới. <laughs> dạ, đúng là con gặp may dạ. Con được một bà cụ bán cho một hạt giống may mắn. Con gieo trồng chăm sóc mãi mới được một quả bầu. Không ngờ nó to thế này. Chắc chắn đây là một quả bầu may mắn. Con muốn tặng may mắn đó cho nhà vua. Ta xin nhận tấm lòng của ngươi đây quả thật là món quà mà ta rất thích <laughs> Thật không ngờ Ở đất nước của ta Lại có thể trồng được quả lớn như thế này Khá lắm <laughs> Để cảm ơn Ta mang cho ngươi vàng bạc trâu bò và đồng ruộng Ngươi cứ chăm chỉ làm ăn Cuộc sống sẽ sung túc hơn Hãy trồng thêm thật nhiều giống cây Và hoa màu như thế này nữa nha Dạ con cảm ơn nhà vua <laughs> Không thể tin nổi Em ta chỉ biếu nhà vua một quả bầu quê mùa Mà được ban thưởng bao nhiêu vàng bạc trâu bò xuống đất thế này Nếu ta bán ngôi nhà cha mẹ để lại Để mua những của ngon vật lạ đem dân biếu Chắc nhà vua sẽ thưởng cho ta hậu hĩnh hơn nhiều <laughs> cảm ơn tấm lòng của ngươi Không biết ta nên thưởng gì cho xứng đáng À Có lẽ tốt nhất là thưởng cho ngươi một thứ quý hiếm nhất trên đời Ờ, <laughs> ờ quý hiếm nhất trên đời sao <laughs> Hầu đâu Bằng ra cho ta quả bầu chúa Để đem thưởng cho người này Đây là báu vật mà ta rất thích Ta sẽ tặng lại nó cho ngươi Hả Gì cơ <laughs> Xin chúc mừng anh Anh đã có được vật quý hiếm mà nhà vua yêu thích à, Trời ơi Sao sao lại thế này cơ chứ Nhà cửa của cải bán sạch rồi Gần chỉ có quả bầu này Mình biết làm gì với quả bầu quê mùa này đây Trời ơi là trời cô ơi cô trang ơi dạ cô trang đây bạn lại được không rồi các bạn các bạn thấy thế nào qua câu chuyện này các con thấy thế nào dạ con thấy nó dạ con thấy nó rất là hay dạ em thấy nó rất là vui nhộn và uh, rất là hay mà con thích nữa chứ cái đó okay. con nói và các con dạ. ờ, rút ra được bài học gì từ câu chuyện này dạ tụi con rút ra được bài học là ờ, đừng có tham lam tham lam là coi như chả được cái gì hết à các bạn nào rút ra được bài học gì không dạ còn là tham nhất à bạn á có thể là ờ, có các con hồi nãy các bạn nào coi mà mạng nó ổn định giơ tay vẫy vẫy cho cô Trang xem Dạ con À hầu như là một số các bạn coi đều ổn định đúng không Nếu như vậy thì dạ. thì, thì thì à, bạn Hoàng luôn. dạ. Thiên An hả con Dạ à, Vậy có thể là đường truyền nơi của con nó hơi bị yếu nha Thiên An của con cũng lắc luôn mấy cô lắc à, lắm luôn à, cái này là chúng ta cố gắng chấp nhận ha bởi vì bây giờ tình hình à, dịch bệnh nên hầu như mọi người chuyển sang online rất là nhiều nên là các đường truyền có thể là nó có chén nói vừa đấy con bị rút điện thoại à, nó có thể bị yếu nha các con bữa nay con xài còn lắm rồi cái bài học mà cô Trang uh, cho tụi con xem lúc nãy cái câu chuyện đó thông qua câu chuyện đó chúng ta có rút ra một cái bài học á là làm việc gì cũng nên chăm chỉ và kiên trì thấy cái điều này nó có ứng dụng vào trong việc học của các con được không dạ được đúng không dạ. nếu mà các con học á dạ. thật sự á trong trong trong cuộc sống này á tất cả các bạn nhỏ đều là một thiên tài mỗi các con á mỗi bản thân của các con đều là một thiên tài mỗi một người đều có một cái thế mạnh có một cái lĩnh vực mà mình giỏi được chưa không ai giống ai cả đúng không các bạn và dạ, và, và đặc biệt á là các con hãy tập trung kiên trì và nỗ lực thì đến một ngày tụi con sẽ có được những cái thành quả tốt đẹp các bạn hiểu không rồi dạ, dạ đầu giờ cô trang cho các bạn à, giải trí qua một cái câu chuyện và rút ra được các bài học cho chúng ta và bây giờ chúng ta dành 2 phút để tập các bài tập thể dục não bộ nha xong sau dạ, đó chúng ta sẽ đi vào phần à. học tiếp theo dạ. tay đâu tay đâu tay đâu tay đâu tay đây tay đây tay đây cô trang phải ngồi xa xa xíu cái cam của cô trang nó gần quá tay đây tay đâu tay đâu rồi cô trò mình cùng chơi thôi đã nghe thấy rõ không chưa thấy rồi cô trang thấy rõ rồi thở đâu thở đâu dạ, dạ đỡ con dạ nữa cô rồi súng đâu súng dạ, đâu súng đâu súng đâu anh bậy Con đang cũng không đến Đúng rồi con một hai ba Đổi Pin bên Bạn nào thay cô Trang bắn đi Bắn đi bằng bằng Wow Nhật Anh giỏi quá Nhật Anh làm thần thục luôn rồi Wow Bạn nào mới bắn theo nhịp điệu hay quá vậy Vâng <laughs> Rồi động tác thứ hai là gì nhớ không nè Động tác thứ hai là gì Ba bắt mẹ Ba bắt mẹ mẹ bắt ba Rồi ba đâu ba đâu à, Đúng rồi cô Trang đừng có hỏi mẹ đâu Mẹ đâu cái chỉ mẹ con đang ngồi ngoài sau nha Rồi Rồi đổi đi Đổi đi Đổi đi Đừng có đổi ngon Rồi Okay, stop, stop here. Rồi còn nhớ cái động tác vỗ đầu Xoa bụng không lắc không không Vỗ đầu xoa bụng Vỗ đầu xoa bụng lắc không Vỗ đầu xoa bụng lắc không Chào này có bụng hơi nữa Vậy là phải phải xuyên Phải xuyên xoa đó nha Khải Vương dạ. Vỗ đầu xoa bụng lắc không Xoa đầu lắc không Xoa lưng lắc không xoa đầu Rồi đổi bên đổi bên đổi bên ở tay, ở tay Ở tay, ở tay Mẹ ơi con đói quá, mẹ ơi con đói quá Đúng không, đúng không? Đói đi cái đầu Rồi Rồi Ok, ok, ok Rồi, bây giờ Rồi, bây giờ các bạn nghe con nói nè Luật im lặng bắt đầu Tôi Trang cảm ơn các bạn Rồi tụi con có Cảm thấy nóng người chưa Phấn khởi dạ chưa dạ rồi. bây giờ cô Trang hỏi cái điều quan trọng trong buổi học nè Nước đâu nước đâu nước dạ, Bạn nào chưa lấy nước cô chỉ cho 30 cô. giây đi lấy nước Nhanh lên khẩn trương lên 30 dạ, giây đi chuẩn bị nước Minh Châu lớn con có nước chưa Dạ Cô cho em nghe Thiên An Bé ơi Đây à, Rồi con chưa có lấy nước Con chưa lấy nước cô Trang cho 30 giây Bạn nào sau 30 giây bị phạt nha một hai ba Nhanh Nhanh Nhanh lên Con lấy rồi cô Hai, hai, hai. Rồi Ôi trời ơi À con của mẹ Kim Hoa con giới thiệu tên là cho cô Trang con là Nhật Anh đúng không? Ờ, à, không con là Tuấn Anh đúng không? Chu Đi ra luôn cô Trời ơi nguyên một dạ. chai luôn to vậy Một hai ba Uống nước Cô Trang mời các bạn uống nước nha Rồi chúng ta quay lại bài học Cô Trang sẽ xem màn hình nha Hôm bữa sao cô Trang không thấy bạn nào đập bài cho cô Trang ở trên group hết vậy ừ. bây, bây, bây giờ tới màn hỏi tội nè Nãy giờ vui rồi giờ tới màn hỏi tội nè Bạn nào không Bạn nào cũng rồi không đập bài Bạn nào bạn nào bữa thứ ba học xong không đập bài lên group cho cô Con nộp Cái gì Hả cô trang dặn là là quay một cái video dưới 5 phút chia sẻ lại cái kiến thức mình học đúng không đúng không rồi nha hôm bữa đầu coi như khai giảng xí xóa nha hôm nay bắt đầu từ những bữa sau là chúng ta nhớ chia sẻ nha cái và cô trang hướng dẫn lại cái cách mà làm nè cái quan trọng á qua đây á là cô trang thấy cái qua cái bài tập mà tụi con nộp lên rất á cô trang sẽ thấy được sự rèn luyện của các con nè và và mục đích để cô Trang ờ, hướng dẫn cho Lục im lặng bắt đầu tắt mic hết cho cô cô mời các bạn tắt mic hết cho cô cô Trang mời các bạn tắt mic cô Trang cảm ơn các bạn rồi cái mà cái yêu cầu mà cô Trang muốn các bạn à, dạ. làm bài tập quay clip nộp lên trên group á để làm gì cái thứ nhất là để cho tụi con ôn lại cái lượng kiến thức mà cô trang chia sẻ bởi vì khi mà tụi con ngồi nghe tụi con sẽ nhớ nhưng não bộ của mình nó sẽ chia ra những cái phần trí nhớ tạm thời trí nhớ ngắn hạn và trí nhớ dài hạn khi mà tụi con vừa nghe qua một cái thông tin gì đó tụi con nhớ thì nó gọi là trí nhớ tạm thời và cái trí nhớ tạm thời nó chỉ lưu giữ được từ 3 đến 5 giây mà thôi các con hiểu chưa à rồi còn còn cái trí nhớ ngắn hạn á thì sau khi tụi con nghe cái trí nhớ tạm thời xong tụi con tắt mic đi ân thảo cô trang dạ. cảm ơn thiên an con tắt mic giúp cô minh châu tắt mic giúp cô minh châu nhỏ dạ hình tắt mic cô hình tắt mic giúp cô rồi cô trang cảm ơn rồi và khi mà tụi con nghe một cái thông tin một cái bài học gì đó mà tụi con về tụi con ôn lại thì nó sẽ chuyển sang cái trí nhớ ngắn hạn cho tụi con và trí nhớ ngắn hạn nó sẽ lưu được trong cái bộ não của mình khoảng 3 các bạn không chat lung tung nữa nha cô trang nhìn thấy màn hình nha lưu cho chúng ta khoảng từ 2 đến 3 ngày được chưa và khi mà tụi con cái lượng kiến thức đó mà tụi con sau đó tụi con ôn lại tiếp tục ôn thì nó sẽ chuyển sang trí nhớ dài hạn là chúng ta sẽ nhớ lâu được chưa các bạn rồi ok đó là cái lý do cái nguyên nhân mà vì sao cô trang hay kêu tụi con học xong quay một cái video nộp bài và đó là cũng là cái nơi mà tụi con có thể vào xem lại cái hành trình phát triển của mình sau những chuỗi ngày cô trò mình cùng nhau học tập và rèn luyện được không và cái phong cách mà khi chào trong cái à, theo à, cô trang hay chia sẻ các bạn là cái phong cách của hiện tại á là sẽ chào như thế này nè nên khi mà tụi con làm clip tụi con cũng sẽ chào như nè à, xin chào thầy cô và các bạn ví dụ như vậy nha xin chào thầy cô và các bạn mình tên là đặng thùy trang ba từ để nói về mình là hiếu thảo chân thành và yêu thương xin mọi người hãy cổ vũ cho mình sau đó tụi con mới nói là à, hôm nay mình xin phép được chia sẻ về cái nội dung bài học gì đó mà mình đã học được được không các bạn có nhớ cái phong cách này không nha yeah à bé uh, nhật anh con nhớ điều này nha cô dặn nha ví dụ như con sẽ làm cái clip mà con quay á thì khi mà tụi con càng làm như vậy á những cái ngày đầu chúng ta làm chúng ta sẽ rất là cảm thấy ngại mắc cỡ nhưng mà tụi con làm về lâu về dài tụi con sẽ thấy mình tự tin hơn tự tin chia sẻ trước đám đông và tụi con làm như vậy nó là một cái hình thức cô muốn giúp tụi con học được cái cách thuyết trình được không qua những cái buổi chia sẻ như vậy mình tự tin trước ống kính mình quay xong rồi mình sẽ mạnh dạng mình sẽ sau này mình thuyết trình mình sẽ thuyết trình nó sẽ lưu loát hơn được không các bạn rồi bây giờ cô trang à, đi vào cái phần chia sẻ cho các con bây giờ chúng ta Các bạn thấy màn hình của cô rồi đúng không Dạ đúng Dạ rồi Dạ đúng rồi À, cô Trang cảm ơn Dạ, dạ, dạ rồi Hôm à, bữa chơi vui không Dạ vui ạ à. Vui lắm Rồi hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu đi vào bài học ha Bây giờ chúng ta sẽ ôn lại chút xíu nè Trước khi cái nguyên tắc Trước khi mà học bài mới chúng ta sẽ ôn lại dành một hai phút ra để ôn lại bài cũ Thấy hôm trước cô trang qua năm cái thí nghiệm mà cô trang cho tụi con trải ờ, trải nghiệm á thì tụi con nhớ là não bộ của mình nó thích cái gì không bạn nào nói cho cô thứ nhất não bộ thích cái gì thích màu sắc đúng rồi thứ hai thích màu đỏ thứ hai là, sắp xếp đúng rồi thích sự sắp xếp giỏi quá điều thứ ba liên tưởng xuất sắc điều thứ tư con đang chơi trẻ thực hoạt lên ảo tưởng và ảo tưởng không phải ảo tưởng nha con đạt liên tưởng là đúng là tưởng tượng nha đạt nha điều thứ tư là tưởng tượng và điều thứ năm là hình ảnh thì sao của não liên tưởng đúng rồi con thiên hà nhưng mà một cái điều nữa là một cái điều quan trọng nữa là não bộ thích hình ảnh hơn cái gì suy nghĩ não bộ thích hình ảnh hơn cái gì nè thích hình hình ảnh hơn là chữ và số đúng không dạ rồi rồi bây giờ cô trang sẽ chia sẻ tiếp cho tụi con cái phần tiếp theo nha đây ứng dụng nhận đây bộ não của chúng ta nè thích cái nhất nè nó thể hiện nè hình ảnh nè cái thứ hai là màu sắc nè cái thứ ba là sự sắp xếp nè cái thứ tư là sự liên tưởng nè tưởng tượng nè cái thứ năm là sự tưởng tượng nè rồi vậy bây giờ ứng dụng ứng dụng những nguyên tắc tiếp nhận thông tin của bộ não vào việc ghi chép bài học bằng phương pháp sơ đồ tư duy nha đây thế sơ đồ tư duy là gì các bạn biết không sơ đồ tư duy hay còn gọi là mind map nha tụi con nha mind map đó có nghĩa là giống như là một cái bản đồ của đảo bộ chào cô con mới vô cô à cô trang chào kim uyên rồi bây giờ mình vào bắt đầu bài học luôn nha kim uyên nha ôi cô trang nghe tiếng gì ồn vậy rồi tiếp tục Đây sơ đồ tư duy hay còn gọi là mind map Thì các bạn tắt mic giúp cô đi Dạ Khải Vương tắt mic giúp cô Dạ Khải Vương ơi Rồi cô Trang cảm ơn Lúc cô Trang đang chia sẻ thì tụi con tắt mic giúp cô nha Để cho tụi con được nghe cái âm thanh nó rõ và nó chất lượng hơn Rồi, sơ đồ tư duy hay còn gọi là mind map Mind map có nghĩa là nó giống như một cái bản đồ của não bộ mình vậy đó Đây, tụi con nhìn cho cô cái hình đầu tiên là hình gì? Dạ là rễ cây Đúng rồi Rễ cây cô Rồi, hình thứ hai, chỗ cô Trang đang Nó bằng kinh tế bào thần kinh đúng rồi tế bào thần kinh hình thứ ba thống tuần hoàn cơ thể con, con người rồi chính xác thế tụi con nhìn thấy nè những cái này là có phải nó có ở trong tự nhiên không tức là tạo hóa sinh ra nó như vậy đúng không rễ cây tạo hóa sinh ra nó như vậy tế bào thần kinh của mình nè đây là những cái tế bào ở trên neuron thần kinh đó đây cái nhân của nó nè cái cái cái cái hạt màu tím tím ở giữa là cái nhân của nó nè thấy chưa và cái hệ thống tuần hoàn máu tụi con nhìn thấy không nó có cái nó có một cái nơi trung tâm rồi sau đó nó tỏa ra những cái nhánh ha nó tỏa ra những cái nhánh nhỏ nhỏ lớn xong đến nhỏ dần được chưa đây và đây là một cái mai mép các bạn thấy đẹp không dạ đẹp tụi con nhìn vô tụi con thấy thích không dạ, thích nếu mà dạ. cho tụi con nhìn một trang giấy viết toàn chữ với lại cho tụi con nhìn một trang giấy viết bằng sơ đồ tư duy như thế này tụi con thích cái nào hơn dạ, dạ sơ đồ tư duy dạ. sơ thế tụi con biết vì sao đưa cho tụi con nhìn một cái sơ đồ tư duy nó làm cho tụi con hứng thú và và và cảm thấy yêu thích hơn không dạ phải vì sao bạn nào trả lời cho cô biết vì sao cô trang mời kim uyên Dạ thưa cô về nó nhiều màu sắc À rồi gì nữa con à, Nó viết dễ hiểu hơn Nó nhiều hình ảnh nữa đúng không Tức là dạ. nó thỏa Nó thỏa những cái điều mà não bộ của chúng ta thích Thứ nhất là màu sắc nè Hình ảnh nè dạ. Rồi á hả à, Nó đưa như vậy là nó, nó được làm việc giữa não trái và não phải Nó kết hợp hai bán cầu Nên nó làm cho chúng ta cảm thấy thích thú hơn đúng không dạ, dạ. và và dạ. đây và đây cũng là một cái dạ. sơ đồ tư duy dạ. để hướng dẫn cho chúng ta biết cái cách mà vẽ sơ đồ tư duy như thế nào à. Dạ. dạ vậy thì hôm nay chúng ta bắt đầu đi từng phần nha dạ dạ rồi dạ sơ đồ tư duy là một cái cách mà tụi con sẽ ghi nhớ theo tự nhiên tại vì đảo bộ của mình á nó được cấu tạo và từ cái uh, những cái tế bào thần kinh nè rồi nó tỏa ra những cái mạch máu nè thì đó là một cái việc mà tạo hóa tạo ra chứ không phải là do con người mình tạo ra và sơ đồ tư duy này nó vận dụng theo cái hình thức đó để cho cái não bộ của mình nó tiếp nhận cái thông tin đó theo cái cách tự nhiên nhất mà có thể rồi vậy môn học về cái môn sơ đồ tư duy thì cô trang cũng chia sẻ một xíu các bạn nào biết cái người sáng lập ra cái bộ môn này là ai không tức là cha đẻ của bộ môn này các bạn nào biết không các con có biết không con biết à cô trang mời kim uyên dạ thưa cô cái người mà sáng lập ra cái bộ ờ, môn mai mát này là ông tony buzan đúng rồi đó chính là người thầy của chúng ta thầy tony buzan thầy Maris. à không con thầy marek là bạn của thầy tony buzan nha à và thầy Marek đang là thầy Marek Kaspersky thầy là thái tử của Ba Lan và đang là trưởng ban trọng tài quốc tế à, về bộ môn uh, mai mép dạ. thầy chính là bạn thân của người sáng lập ra bộ môn này đó là thầy Tony Buzan ha tôi trang cho tụi con xem của người thầy vĩ đại ha bởi vì khi chúng ta học một cái gì đó chúng ta con coi trên máy con thấy thầy Tony Buzan ở trên nhiều lắm á cô à bởi vì thầy rất nổi tiếng con à con coi ờ, con coi là học cách vẽ pin mát á con thấy thầy Tony Buzan đúng rồi bởi vì thầy Tony Buzan là người ờ, cha đẻ của bộ môn này mà thầy là người đã bỏ ra rất nhiều năm đầu tư rất nhiều năm để nghiên cứu cái bộ môn này nha à. và và khi chúng ta học hoặc là cái gì đó thì chúng ta hãy biết ơn về cái người mà đã cho chúng ta cái cái cái đã tìm tòi ra cái lượng kiến thức đó cho chúng ta để giờ này chúng ta có để học thì chúng ta hãy à, dành ờ, một phút để tìm hiểu về cái người thầy của chúng ta nha yeah. Dạ. đây đây chính là chân dung của thầy Tony Buzan thầy Tony Buzan sinh năm 1942 và thầy đã mất vào năm 2019 nha các con thầy đã qua đời rồi và hiện cô tại năm 2019 luôn hả cô đúng rồi thầy đã mất cách đây 2 năm và hiện tại cái ờ, bộ môn mai mép này thì à, à, được à, thầy à, Marek Kaspersky đang à, phụ trách là trưởng ban trọng tài quốc tế trong các cuộc thi nha dạ. rồi chúng ta hãy dành à, vì thầy đã mất rồi và bây giờ các con có cái nhân duyên được à, học cái lượng kiến thức của thầy thì chúng ta hãy dành một phút im lặng nha để tưởng nhớ đến thầy của người thầy vĩ đại này nha một dạ. yeah. hai 3 tất cả các bạn tắt mic nhé Ok cô Cô mấy bạn nhắn tin nhiều quá rồi à, cô Bây giờ chúng ta dành một phút để ghi nhớ cái cái cái cái cái cái ơn của người thầy lớn nha Dạ Đúng giấy à. Rồi cô Trang cảm ơn các bạn Phải đúng giấy nữa rồi dạ, chúng ta sẽ tiếp tục đi nha với lại cô Trang ờ, nói nè trong giờ học các con ờ, đừng có nhắn tin ờ, riêng ở trên cái cái cái cái phong chat nha được không các bạn có làm được không dạ làm được ạ khi nào cô dạ, trang hỏi được. khi nào cô trang hỏi câu hỏi gì cô trang kêu comment vào cái ô chat thì các bạn hãy hãy viết vào nha bởi vì khi tụi con chat như vậy á tụi con sẽ làm cho cái sự tập trung của tụi con bị sao nhãn đi và không những làm ảnh hưởng bản thân mình mà còn làm ảnh hưởng các anh chị em trong lớp học này nha nó sẽ làm cho cái lớp học nó không có hiệu quả rồi cô cảm ơn các con tiếp tục thôi nào đây đây là cái sơ đồ tư duy nha vậy bây giờ sơ đồ tư duy muốn vẽ sơ đồ tư duy thì chúng ta cần có những bước nào cô trò mình cùng nhau tìm hiểu nha các bạn có thể dạ. lấy bút viết ra để viết lại nha tụi con Vậy cái sọt kia phải đúng giấy À, bạn Phương Quỳnh giỏi quá ta Đầu tiên là phải đặt đúng giấy luôn ờ, ờ, Bạn Phương Quỳnh ơi Con có thể giữ trật tự cho lớp được không Cô Trang cảm ơn Phương Quỳnh Quỳnh là thành viên trong nhà của cô Trang Là con gái út của cô Trang Em mới có 4 tuổi rưỡi thôi Mà em rất là mê vẽ sơ đồ tư duy Đó, bạn mới có 4 tuổi rồi nha Con cô Trang có 4 tuổi thôi nha Dạ vẫn, vẫn hộp màu cô Trang mua vẽ bạn vẽ bạn tô muốn hết màu luôn Rồi Đây dụng cụ vẽ chúng ta cần Thứ nhất là giấy A4 thứ hai là bút chì bút màu nhưng mà bây giờ đang trong tình hình dịch bệnh thì ờ, cô Trang Ôi, nghĩ đã... con mình có thể lấy bút màu này được không con bút bút lông hay là bút gì uh, ân thảo rồi bạn nào nè cô Trang nói nè bạn nào có giấy A4 thì chuẩn bị giấy A4 nha còn bạn nào không có thì chúng ta có thể sử dụng giấy tập và tụi con xoay ngang quyển tập được không dạ, ví dụ như bạn nào không có giấy A4 thì sẽ lấy quyển tập của mình như thế này nha rồi xoay ngang quyển tập và đặt nó như vậy cô con vậy cái việc dạ. quyển vợ của con nhắm dây được không cô được nha Kim Nguyên nhưng mà con xoay ngang quyển vở lại nha Kim Nguyên nha xoay Ông ngang đúng rồi này được, không? được được uh, vương rồi nha các bạn nhớ cô dặn nha bạn nào không có giấy A4 thì lấy giấy tập và tụi con nên vẽ ở cái nơi mà giật đôi tờ giấy được á Kim Nguyên hiểu không dạ tức là lấy ở cái phần giữa của quyển tập cái chỗ mà tụi con có thể rút đôi được tờ giấy ra tụi con vẽ xong rồi tụi con à. giật cái tờ giấy đó ra để riêng ra một bên bữa sau mình vẽ tiếp thì mình lại vẽ vô một cái ô giữa nữa được không rồi tại vì khi mà cái quyển tập á nó là khổ giấy từng cái trang trang vở nó là khổ giấy a 5 khi mà tụi con ờ, xoay ngang lại á hai cái trang giấy là nó thành cái khổ giấy a 4 rồi bạn nào chuẩn bị uh, bạn nào chuẩn bị dụng cụ xong giơ tay vẫy vẫy cho cô Giang xem Đây ờ, Cô dạ. ờ, con chuẩn bị sẵn luôn hả cô Rồi các bạn chuẩn bị xong rồi cô Giang chia sẻ phần tiếp theo nha Từng bước cho tụi con Đây các bước vẽ sơ đồ tư duy chúng ta sẽ có 9 bước Được chưa rồi rồi rồi Rồi nha, 9 bước Bước 1, bước 2, bước 3, bước 4, 5, 6, 7, 8, 9 Và bây giờ chúng ta, cô trò chúng ta sẽ đi vào bước thứ nhất Bước thứ nhất là gì? Đặt giấy nằm ngang Các bạn đặt giấy nằm ngang đi các con Dạ Con đặt giấy nằm ngang rồi cô trang đợi con xíu con lên dây lê giá bốn hả cô ok tại con. giá à, giữa con rất là nó bị hư bạn nào có giá A4 thì tốt nhất nên sử dụng giá A4 thì nó tốt nhất con không có giấy A4 cô Trang ơi à, Thiên An hả Thiên An hả con dạ. Thiên An không có giấy A4 á Thiên An lấy vở tập của mình đó con Sao mà con đặt những vở nằm ngang như thế này nha Thiên An dạ. Thiên An nghe cô Trang nói không? Dạ có Rồi Yên lội vàng dạ Các bạn giữ trật tự đợi cô Trang một xíu nha Tắt ra hết này Cô Trang thôi, lội cô Mệt ghê acontecendo? bạn thấy giấy chiều dọc thì cao hơn nhưng không có chiều rộng nè tụi con nhìn thấy cái chữ mà portray không bị gạch chéo đúng không rồi giấy chiều ngang thì nó rộng hơn nè nè đây thì cái chiều ờ, chiều ngang là cái tốt nhất để chúng ta vẽ sơ đồ tư duy tiếp nha chúng ta sẽ đi đến bước thứ hai bước thứ hai là vẽ hình trung tâm đây vậy bước hai à, vẽ hình trung tâm là hình các tụi con nhớ ghi vào tập nha hình trung tâm á là nó dạ, phải nằm giữa trang giấy A4 dạ. nó có kích đúng kích thước và nó có từ ba màu trở lên không sử dụng các dạng hình học được chưa hôm nay ơi vẽ hình trung tâm là sao từ từ thịnh đây vẽ hình trung tâm là sao đây đây từ từ cô trang nói cô trang chia sẻ nè bây giờ cô trang sẽ dừng chia sẻ cái này rồi các bạn nhìn nè hình trung tâm là một cái hình mà nó được nó được nằm giữa trang giấy được không đây ví dụ như trang giấy như thế này tụi con hãy xác định cái điểm trung tâm của mình ví dụ như bây giờ cô trang nói là vẽ về à, chủ đề bông hoa ha thì tụi con sẽ lấy những cái hình ảnh nào nó liên quan đến cái cái bông hoa cái chủ đề của mình được không và tụi con sẽ vẽ và cái kích thước khi mà sử dụng vẽ ở trên giấy A4 á thì cái hình trung tâm nó sẽ có kích thước bằng cái chữ OK nè thấy không cái vòng tay của mình mà đưa chữ OK đó là, mình sẽ đặt vào đây nhé là nó có cái kích thước cỡ này được không được không các bạn cô trang ví dụ Thank you đây cô Trang vẽ mai mốt và vẽ mai mát là bước một là mình đặt giấy nha hả cô? Đúng rồi, bước một là đặt giấy Đây là cái hình trung tâm này các bạn hình dung không? Đây là cái hình trung tâm Cái hình này là của con gái của cô Trang vẽ Đang này đang vẽ loa mít này đang để lên rồi đây đây hình trung tâm là một cái hình ảnh đây là cái hình sơ đồ tư duy mà cô trang vẽ nhưng mà bị bị ướt giấy rồi đây đây là một cái chủ đề cô trang vẽ về sự chuyển động của trái đất dạ. đây đây là một cái trái đất mà cô trang vẽ và cái cái chủ đề cô trang vẽ này á, là về sự chuyển động của trái đất nha và cô Trang lấy trái đất làm hình trung tâm được chưa và cô Trang vẽ trái đất và sau đó cô Trang vẽ những cái nhánh để thể hiện cái cái bài học rồi bây giờ chúng ta bắt đầu vẽ nè tụi con hiểu chỗ này chưa hình trung tâm điều thứ nhất là phải nằm giữa trang giấy được chưa vậy bây giờ muốn xác định giữa trang giấy chúng ta sẽ làm gì chúng ta để đặt nhéo cô trang sẽ chỉ cho tụi con cái cách là tụi con hãy dùng cái thước gạch chéo hai cái đường thiệt mờ của cái trang giấy sau đó cái điểm giao nhau á nó chính là cái điểm chính giữa và chúng ta sẽ vẽ cái độ lớn của cái cái cái sai hình trung tâm trên trên giấy A4 nó khoảng cái vòng tròn chữ ok được chưa bây giờ cô trò mình bắt đầu vẽ nha cô cha cái bức ảnh của cô cha nó bị dạ. cô cô vẽ được bây giờ bây giờ chúng ta sẽ vẽ về à, chủ đề à, bông hoa được không vậy thì chúng ta để lấy cái hình trung tâm mà nó liên quan đến cái chủ đề mà chúng ta muốn vẽ thì chúng ta lấy luôn là cái hình bông hoa được không đây đợi xíu cô trang uh, chia sẻ cái tụi con khoan đi đợi cô trang một xíu đây các bạn có nhìn thấy là cái hình của trang xe chưa Dạ chưa Dạ chưa cô Chưa có thấy gì hết á cô dạ Chưa Không thấy gì hết á Còn đây nét Đây Thấy chưa Dạ rồi Rồi dạ Rồi cô ơi Dạ rồi cô ơi Rồi đây nè Hình trung tâm phải nằm giữa trang giấy A4 dạ, nè Đúng kích thước nha và màu thì nó sẽ ba màu trở lên nó không được tính màu trắng với màu đen ha rồi bây giờ chúng ta bắt đầu thử nha và cái cách vẽ thì tụi con hãy vẽ bằng cái những cái hình sketch nốt đơn giản thôi đây bây giờ đây là có ba dạng hình học cơ bản nha để cô trang chia sẻ này xíu cho tụi con dễ vẽ nè đây là hình đầu tiên là hình gì các bạn nói cho cô nghe đây là hình vuông rồi hình vuông hình thứ hai là hình gì hình tròn hình thứ ba hình tròn giỏi quá anh tam giác ai dạ chả biết rồi đây là những cái nét cơ bản nét đầu tiên là gì các bạn nói cô nghe dạ nét thẳng à đây là nét ngang rồi đây là nét thẳng nét ngang và nét thứ hai là nét thẳng đứng nét thẳng đúng rồi nét thứ ba là nét gì nét xéo nét xéo hay còn gọi là nét xiên nha rồi rồi và cái cái hình thứ tư là hình tròn và dạ. cái hình thứ năm đây là gọi là đường cong dạ. được chưa dạ, đường và, cong và cái hình màu đen này gọi là dấu chấm ha dấu chấm rồi đây là hình gì các bạn dạ con ăn tô màu đây là hình gì các bạn con ăn tô màu rồi đây là hình ngôi nhà thấy các con nhìn nha hình ngôi nhà này nó được ráp từ những hình gì vào dạ hình chữ nhật rồi hình vuông rồi với lại hình tam giác đúng rồi hình một hình cái vuông bự nhất một cái hình ngôi nhà nó được ráp bởi những cái hình tam giác những cái hình học cơ bản vào đúng không hình tam giác dạ. hình chữ nhật hình vuông và đây là hình gì các con bông hoa à hình bông hoa hình bông hoa này nó được cấu thành từ những hình nào đây hình tròn nè nét cong nè rồi nét cong nữa nè đúng không rồi vậy bây giờ thôi bây giờ các con hãy tưởng tượng ra một cái hình mà từ từ cái hình tròn và năm nét gạch này cho cô trang bạn nào vẽ xuống giấy của mình nhanh nhất cô Trang cho một cái hình tròn mà năm cái nét gạch tụi con hãy tụi con hãy sáng tạo ra cái hình gì dạ, đây là có tiếng hình mặt trời bạn nào vẽ rồi thì đưa hình lên cho cô nha không thấy hình cô xe đây một cái hình tròn mà năm nét gạch hình tròn mà năm nét gạch là hình ông mặt trời hình ông mặt trời hình ông mặt trời các con có thể vẽ bằng bút màu nha để cho nó nó nó đưa qua cam cho trang có thể nhìn thấy nha có thấy chưa không rồi thấy không cô rồi cô trang thấy rồi vẽ sao cô tức là con hãy sáng tạo đi Kim Nguyên cô Giang cho một cái hình tròn và năm nét gạch con có thể liên tưởng sáng tạo ra cái hình gì con vẽ vào giấy có trang nó ồn quá có trang các bạn khác không có bày cái màn hình của cô nha có trang nó ồn quá à các bạn tắt mic giúp cô đi để cô nói cho các bạn khác có thể nghe nè cô trang nói kim nguyên nghe chưa con ân thảo tắt mic giúp cô ân thảo dạ rồi cô trang nói là cô trang cho tụi con cái đề á, là một cái hình tròn và năm nét gạch tụi con hãy sáng tạo ra thành một cái hình ảnh nào đó mà tụi con thích đi vẽ bút màu đi rồi đưa lên cam cho cô Trang xem văn văn xong à rồi bạn nào xong rồi đưa lên cam cô xem à trong tưởng tượng của thi, ờ, bạn thiên hà của chúng ta là cái hình tròn và năm nét gạch thì bạn sẽ liên tưởng đến hình mặt trời giỏi quá rồi nhật anh thịnh vẽ gì con đưa chơi đưa đưa đưa, đưa cho cô đâu đưa sáng rồi cô trang thấy rồi đẹp quá cô trang con lại vẽ hình ông mặt trời giống luôn rồi cô trang không sao cả không sao cả trùng ý tưởng nhau cũng không sao con con con vẽ hình tròn vẽ ông mặt trời đúng rồi con xong rồi con rồi bạn nào xong nữa đưa cô xem ân thảo ra một hình cô gái luôn hả nét gạch đâu à. con tức là mình chỉ vận dụng từ một hình tròn và năm nét gạch thôi dạ em à, đẹp quá ha à. rồi dạ, các bạn nào xong rồi không đưa cho cô trang xem nhật anh xong chưa con đạt với lại bảo ngọc xong chưa con con còn không biết vẽ thì con vẽ lại tam giác có chữ có tay viết đi không con vẽ cô trang cho cái đề là từ hình tròn với năm nét gạch đó thiên an đây nè bây giờ cô trang sẽ gợi ý cho thiên an nha bạn nào chưa có suy nghĩ ra thì cô trang sẽ gợi ý chúng ta nhìn lên màn hình cùng cô nha đây thấy không ông dạ. mặt ông mặt trời nè không dạ, à các bạn có nhìn thấy màn hình cô sao không vậy không con chẳng thấy gì hết không thấy à con có thấy con thấy con thấy thấy chưa con thấy con không có thấy gì hết đâu con có sao mà con thấy màn hình của trang mà không cái đề bài á cô đang trình bày đó cô cô chúng cô đang trình bày mà ta để cô trang xe lại để cô trang xe lại rồi, các bạn thấy chưa? Dạ rồi ạ. À. Rồi, đây, cũng từ cái hình tròn và những cái dạ, nét dạ, gạch này Từ những cái nét gạch này người ta sẽ tạo ra những cái hình ảnh nha Hình ảnh mặt trời nè, hình ảnh cái bánh xe nè Rồi cái hình ảnh mà bánh pizza nè Rồi hình ảnh của cái bánh Cái bánh lái tàu á ừ, Bánh lái tàu á các con Đó, ấy chưa dạ, Đông Quốc Biển mà Rồi bây giờ tiếp tục nha Bài tập thứ hai nha Tạo hình tam giác Vẽ năm hình sáng tạo từ hình tam giác Vẽ đi tụi con vẽ đi sáng tạo rồi Vẽ năm hình sáng tạo từ hình tam giác Các bạn hình vẽ đi vuông Tam giác À tam giác hả Tụi con vẽ đi rồi bé đâu không cha coi con cô vẽ gì vậy con vẽ năm hình sáng tạo từ hình tam giác tại sáng tạo vậy bây giờ cô trang sẽ chỉ các con nha dạ. dạ rồi đợi cô trang một không xíu vẽ cái màu vàng của dạ. mình lấy cái màu vàng mà ta đầu màu vàng mà ủa cái màu năm năm hình tam giác hả cô được đúng rồi con bạn nào có thể sáng tạo thì hãy sáng tạo đi nha dạ tạo gì ra thôi cảm ơn ui trời ơi thiếu đi cho xin em mượn đi không được làm tiền nha ok cái thuốc dễ chứ sao vậy Vô được chưa Xin lỗi Thiêu cành Đây đợi cô Trang một xíu Cô Trang sẽ xe cho tụi con nhìn thấy Đúng ra đâu y như vậy Ủa đúng rồi tiếp thì cô Trang sẽ hướng dẫn Đây các con có thể vào trong ờ, Nè vào trong Google ha Tụi con có thể tìm vẽ hình tam giác ra các con vật Được không? Đây nhìn lên màn hình nè các bạn Đây Những con vật tụi con có thể tạo từ hình tam giác nè Hình vuông nè hình tròn nè thấy không con biết tự vẽ hình tam giác ra hình gì luôn á cô nè các bạn con cũng biết luôn rồi con giỏi nè thí dụ như là con chim nè lúc đầu con ờ. biết à rồi giỏi quá nè các bạn thấy không con chim từ hình tam giác nè ờ. vẽ con Angry Bird đi ừ, cái này được còn ừ, cái này vẽ cây dương con Angry Bird màu vàng đó hả đúng rồi nó được vẽ từ hình tam giác đó con vẽ đi à con biết con... thì có cái bông hoa rồi quá gì đó Nhớ rồi. Kim tự tháp. Được chưa? Cái mà lên kim tự tháp hả? Cái gì? Cái này là nó là cái cái này là cái cục màu vàng mà nó vẽ xong nó ra cái cục màu gì cục màu quái gì Để lại các bạn vẽ xong chưa? Mình ly chứ sao dễ đại vậy? Đã con chưa? quá Bạn nào xong rồi? Ta Một cái kia, à, một cái uh, tam giác hả cô? Vẽ một con vật ra Để từ tam giác cho mình coi Vẽ một con vật ra từ một hình tam giác Ok cô Con tự nghĩ ra luôn rồi Con tự nghĩ ra Giỏi, bạn nào tự nghĩ là bạn đó sáng tạo rất là giỏi Con con thấy ở tam giác nó giống một cái màu bánh pizza á cô dạ, Nên mình cũng là thôi mình nghĩ ra rồi có thì lại như vậy à. một con mèo mình cũng nghĩ ra luôn rồi nó thì lại sáng tạo ra một con mèo dạ. bây giờ mình sáng tạo tiếp tụi con có bỏ suốt tháng tạo nha từ một cái hình tam giác tụi con có thể vẽ một cái vân con vật gì đó mà tụi con thích hãy thỏa xuất thỏa xuất sáng tạo đi một quả bánh pizza nữa cô cô trang cô trang con sẽ biết cô trang nghe nhật anh dạ cô trang nghe nè con nhật anh ơi con chim không con không bây giờ con vẽ một cái hình tam giác đi nhật anh không không không có không có nhưng mà có bố nó có sáng tạo ra ba hình có sáng tạo ra nhật anh đưa hình nhật anh đưa hình của con cho cô xem nè cô còn thấy giống cái nhau à cô dạ. con không biết dép các con vật những cái gì mà con ra con biết hết tất cả mọi thứ luôn rồi con ghi vô đây hết bây giờ con tụm màu có có con chữ a nữa cô trang cô trang để con đưa cho cô coi rồi rồi từ từ từng bạn từng bạn đây ạ à. giỏi rồi anh đi bớt thì nó bé khó ra đây à của Cô Trang vừa mới thấy của ai ờ, con bẻ được nghĩ ra được có hai Bộ có uống của Minh Châu nhỏ Đâu, đâu rồi Cái này của Minh Châu rồi cô Trang thấy rồi Con sư tử, con mèo, nhiều con quá ha Các bạn cũng có thể vẽ hình tam giác thành một cái cây kem Đây, còn đây là hình tam giác của cô Trang Các bạn nhìn thấy không? Wow Con Enry Bot Ủa hình gì vậy cô? Đây Ủa, cô ơi, mình có thể vẽ vẽ thêm nét được không cô? Được con, ví dụ như hình tam giác xong con vẽ thêm nét con tạo ra hình hình con chim nè Khải Vương nhìn thấy không? Các bạn thấy không? Cô ơi Đâu, đâu Nhật Anh đưa cô Giang xem Nhật Anh À rồi bây giờ Nhật Anh vẽ giống cô nha Nhật Anh vẽ giống cô Cô sẽ vẽ một cái cây kem cho Nhật Anh xem nha con không biết vẽ dùng cô Từ từ Dạ Văn dạ, ơi Con vẽ cho cô một cái hình này đi Con vẽ được không Vẽ luôn giống cô luôn Con vẽ cái này cho cô nè Hai cái đường gạch nối với nhau dạ, Rồi con đưa lên cho cô Trang xem con cứ để cái bút ra đây con không phải cất vào vội con hiểu không bút màu đỏ đây rồi giỏi quá tiếp tục nha nhật anh dạ cô dạy con vẽ tiếp dạ bây giờ cô trang sẽ lấy một cái ờ, màu xanh nha nó, nó rõ con không phải đóng vào con cứ vẽ này đâu không phải đóng tí nữa dọn xong cái trang để con vẽ đi rồi Nhật Anh sẽ vẽ cho cô một cái hình Con vừa làm lên. ra một con quái dị Giống như một cái cây kem mà ba hay mua, mẹ hay mua cho con ăn đó Nhật Anh Con quá cô Dụng xấu đáo để luôn cô Đâu Khải Vương đưa cô Trang xem Con cá hả Khải Vương? Dạ Đẹp mà Đây dạ, cô ta Đúng rồi hình vẽ đẹp quá Đó một cây kem nó được cấu tạo từ một hình tam giác Con hiểu chưa Giỏi Rồi Bảo Ngọc với lại Đạt đưa cô cho em xem Ngọc với Đạt ơi Đưa lên cam cho cô xem luôn con Con có vẽ bằng màu không Ngọc Bút chì mờ quá cô không nhìn thấy Con con đi nét màu lên đi Ngọc Con đi nét màu lên đi Ngọc chứ Đạt Minh Châu lớn ơi đưa hình cho cô xem con con cô, cô thấy rõ không cô? Rõ con Không có màu đâu Con Bạn nào có màu thì đi màu lên nha Để đưa qua cam cho cô nhìn thấy Con có màu nên con đi màu Ok Rồi giữ trật tự cho các bạn làm Thịnh đưa cho cô Trang ờ, xem nào. Đưa 6 cái luôn rồi ờ, lên Thịnh ơi Dạ cô. Đưa vào Trang con bị giống trái nho được không cô Trang À cô Trang thấy rồi Ngọc Cây kem đẹp quá Ngọc Đâu Thịnh ơi con đưa xích xích ra cô không thấy À em Robert đẹp nha Thịnh nha Giỏi Kim nguyên đâu hình của con đâu Kim nguyên con Trang con đang vẽ từ từ hả con Trang Ờ à, vậy con vẽ tiếp đi Cũng là con Trang con vẽ hình trái nho được không Cô Trang đang ghi hình từ hình tam giác đó nè Kim nguyên Ý là một chùm nho mà con thấy nó nó giống hình tam giác lắm á cô Ok con, ok con Ôi con này con mẹ bốn từ giờ con chỉ sáu từ rồi Ở trong con nó đen gì ta Dạ sao nó vẫn đen kì vậy Ủa giờ mình sao

vẽ đẹp quá Anh Thảo vẽ con đẹp quá Không có đâu, tại em học vẽ rồi à. Rồi Xong chưa, các bạn xong chưa À, dạ rồi, Minh, Minh, Minh Châu à. Minh Châu đưa lại cho cô rồi. xem không con Minh Châu à, nhỏ hay Minh Châu, Minh Châu, lớn, Minh Châu lớn Đẹp quá Minh Châu, con chuột đẹp quá con À, Thiên, Hà, Thiên An Giang An đưa dạ. hình cho cô Trang xem con Hình tam giác dạ, sao Thiên An Con chưa có tô màu quá Con chưa có gì tô màu